Cuối cùng thì anh em đánh giá xe vừa này như thế nào <laughs> Ok Sáng sớm thức dậy để edit Vì do quá là đói, đói muốn chết luôn Nên tôi chỉ có thể lết xuống dưới tầng để kiếm gì đồ ăn Đang lết xuống cầu thang thì tôi phát hiện Một con rán Do quá đói rồi nên tôi quyết định Đứng dậy và đến chỗ tủ lạnh và kiếm gì đồ ăn Bruh. gì vậy và giờ tôi mới ở đây để edit tiếp cho anh em đấy thì hồi nhỏ ai cũng muốn mình trở thành siêu anh hùng để có thể giải cứu thế giới chứ không phải giải cứu sự lười biếng của bạn khi không cả ấn vào đấn nút subscribe thế nên anh em giúp mình nhé nhưng mà đến cái thời đại 4.0 lúc này thì thứ chúng ta giải cứu không phải là thế giới mà là thế hệ trẻ ngoài kia kìa ôi giỏi ôi phi phái phi phụng nhưng mà bằng cách nào xong rồi ờ. <laughs> không quá đâu lúc nào thế giới này vẫn còn trẻ con ở ngoại ừ, thì chắc chắn thì ờ, phải vẫn tồn tại nghe hay buồn nhỉ chứ giờ biết phải làm sao cái này thì chắc chỉ khi lúc nào ờ, số người đăng ký trên kênh chúng đạt tới 100% thì chắc chắn nó sẽ biến mất đấy để làm được điều đó thì anh em chỉ cần đăng ký kênh ủng hộ mình và đừng quên chia sẻ cho những người khác biết nhé chứ đừng để mình giải cứu các bạn thì vào một hôm đẹp trời tôi đang đi ngang qua ngách 41 xẹt ba đường Trần Duy Hưng Thì tôi nhặt được một vali tiền mặt Và trong đó có 400 triệu Đang suy nghĩ về những thứ mình sẽ mua khi cầm 400 triệu này Thì bỗng đằng xa xa Thì xuất hiện một bóng người đang tiến tới gần Hello mấy cưng Ờ anh có phải anh Đạt 400 oh. Không phải Anh ấy tự xưng mình là Đạt Villa Porn và anh ấy muốn xin lại 400 triệu để xây dựng một sân chơi cho trẻ em để có thể thực hiện những ước mơ trở thành siêu nhân của mình. Và tất nhiên là mình đéo cho rồi. Anh em biết server đấy tên là gì không? Là đặt villaporn.net. Uh. Tôi đùa thôi. Thì server tôi muốn nhắc đến nãy giờ đó chính là mc Hay nếu như anh em đánh chữ qua Unikey tiếng Việt thì nó sẽ có một cái tên thân thuộc hơn đó chính là hẻo MC. Và anh em tự hỏi nó có lag không? Có. Server có trẻ trâu không? Có. Server có hacker lỏ không? Có mỗi tội là không có mẹ bạn nếu server này nổi tiếng không phải vì Ui chị mèo Samsung Hay nổi tiếng vì đó là một server của các youtuber Minecraft Mà là anh em phải tải gói tài nguyên Mà gói tài nguyên để làm gì? Như Free Fire à, để có để có thể thấy skin, tăng đam, các kiểu Mà nếu anh em không tải gói tài nguyên thì sao? Thì anh em sẽ giống như thế này này mình nghĩ cầm skin nó cũng giống như khi anh em ăn nhanh hơn khi cầm được chiếc thìa hình con chim đại bàng vậy Nếu mà muốn có skin thì phải làm cách nào? Tôi không biết giả hỏi chị mèo Simi Thì có rất nhiều thứ mà tôi muốn nói đến cái server này Còn anh em, anh em đã trải nghiệm server này chưa? Nếu mà trải nghiệm rồi thì ờ, comment cho mình biết ừ, server như thế nào nhé Và tôi gọi nó là Ja, gå en liten härlig vandring här. Oh shit! Mikey Jackson! Jävlar! Han moonwalkar ute i skogen! được thành lập vào tháng 10 năm 2019, phát triển và xây dựng bởi một team YouTube. Có tên là gì thì anh em cũng biết rồi. Và tại sao tôi lại gọi server này là server bị bốc phốt nhiều nhất? Bởi vì nó là server khuyết tật nhất mà tôi từng chơi. Được rồi anh em, vấn đề là video này tôi đã giữ được 6 tuần rồi và tôi cũng không muốn để ở đó cho nó mọc thêm cỏ nữa, thế nên vào luôn phần Jumper Play nhá, chúc anh em xem video vui vẻ, và mình là Chun, chào tạm biệt anh em. Wow. Ui. Ở đây chúng ta có hỏa quyền. Hỏa quyền. Ha quyền donut lao mẹ hỏa quyền đấm cái cháy server đi ra đi, đi, đi lâu cái này đã đi ra làm đổ nước rồi sao, <laughs> kim kiếm sao kim kiếm wow pack của dolphin như đẹp pack của dolphin ok Đây, có, cái, có cái có cái nào miễn phí trong này không có cái nào miễn phí mà mang trong này không ta <laughs> thằng nào ấy nghe em tôi. 42 42 42 à? Từ từ 4 42 42 đây thôi. Yeah. Tím đi, tím mộng mơ đi. Ờ, à, à 42 42 42 42. Phó chín trụ. Phó chín trụ. Tím mộng mơ. Tím mộng mơ. Oh yeah. Ok. Hả? Ở gì này? Ủa? Gì rồi? Ơ. Ủa? Ô oh. Có cái skin nào Ui mẹ thay skin kiếm Ơ oh, what the fuck Chúng thử cái nào <laughs> <laughs> Ngầu không? Ngầu không? Tôi ngầu không? Bà gì này? Ui. Cho cho cho. Ui ui ui ui ui ui ui. Đâu? Băng quyền. What the? Ơi chị mèo Simi. chị mèo Simi lạ lắm. U dép Lào. À dép tông dép tông. dép tông. Cho cho. đô phi có khẩu trang này trông như cái dậu móm ạ à. Let's go, let's go, let's go, let's À đây rồi Ui Cứu Giết một thằng, giết một thằng rồi, giết một thằng rồi Hay quá Ôi! What the? What the? Được cái gì, được cái gì? Được cái gì? Kìa, kìa, kìa. Kìa, đỏ kìa, đỏ kìa. Lặp lại cái đã. chùm á đó chùm mà tao thấy nó em nó đặt đặt đặt mấy mấy mấy mấy bốn cái chúng ta đây chúng ta đây ôi ờ. ôi đâu đi đâu đi đâu đi tôi đâu có gì để nào đâu Ờ mua TNT, mua TNT xong mua cúp nó lại sợ. Ờ, Ai không mình. Ôi, nó có nhiều thứ lắm. Đi. Chừng, chừng ơi, chừng ơi, chừng, chừng, chừng chưa phải làm sao đây chưa phải làm sao đây đây đấy đi đi đi đi ui đúng một giây bay chạy đi ôi chết chết chết chết chết chết em chưa No, I can. Oh. No, đi à? Ba thằng đấy. Đúng rồi, Dolphin, Dolphin, Dolphin. Thôi chết. Vãi, có một thằng blue ạ. À đứa chú nho đứa chú nho đứa rồi đứa té này rất tàng hình anh men đâu hết rồi hả vậy thế thôi đi ra đâu đi ra đâu đi ra ủa mẹ canh nó chứ không à đi ra ôi ôi pi phai Vãi Hay là anh em sang 1.8 không? Ok Đâu Uh. uh, <laughs> ơ, hai ba ok. Rồi. À, à, Aquavina à, thắng bại Này tôi đi nhanh nha. Ủa map này nữa, map này nữa, oh. map hoài. Aquavina à chết nhập. Ôi giời ơi. Sus. Nhơn. Nhơn. Nhơn với Chun à. Ui. <laughs> gì vậy? Mẹ nổ như Free Fire á Ôi nãy cái thằng kia Nãy cái thằng cái thằng tím nó qua Cái thằng cái thằng kia nó đang Cái thằng hát đang bắt lóc Cái tự nhiên cái thằng thằng đằng sau nó ném fireball Cái thằng kia té Cái cái tự nhiên nó bật hắt lên nó nó bay như Free Fire luôn á Bay như Free Fire Rất bay như Free Fire Đây đây chú cố cúp chú cố cúp chú cố cúp ui Ê, anh em nhìn thằng nhìn nhìn nhà của thằng à thằng tím rồi <laughs> tham nước tham nước di động mấy tiếng nổ nó bum cái như kiểu ném lựu đạn này trong free fire Let's go. Let's go. Let's go. oh, <laughs> vãi trưởng tím nó còn chưa bay nữa ôi ôi nó còn một quả nó nó còn một quả nữa từ từ kìa kìa kìa kìa thằng này đi ảo cực ôi bay cứ cố lên chuông ơi cố lên chuông ơi cảm bắt té oh shit Wow. Wow. Ờ, à, cảm ơn anh em đã xem video nhá. Thì à, à, lời cuối mình muốn nói là đừng bao giờ chơi Hero 1C nhá chưa? Như cứt. ok bye, bye anh em nhá cảm ơn anh em bye bye let's go anh em anh em đứng đây anh em đứng đây anh em đứng đây anh em đứng đây bye, bye anh em nhá bye bye anh em nhá hello như cực hello như cực